Oh. Ok, xin chào các bạn, chúng ta lại quay trở lại với tựa game UFC 3 uh, Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu để gặp đối thủ tiếp theo Là Mark Diakise, uh, nghe thấy tên cầu thủ bóng đá nhỉ uh, Thằng này có mạnh không? Break in the top 15, nhiệm vụ của mình đây là Beat your rival Ok, bây giờ mình nó top bao nhiêu? Đéo biết luôn Được rồi, mình sẽ quay trở lại ngay sau khi chúng ta training để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo Ok Chúng ta quay trở lại rồi đây đây chỉ là một trận đấu thủ tục thôi và chúng ta sẽ gặp lại cái thằng dở hơi mà chúng ta đã đánh đến hai lần rồi cả hai lần chúng ta đều thắng thằng tên là cái gì nhỉ Kelly à nói chung là một thằng vớ vẩn thôi trận này đánh thủ tục tôi đánh nhanh thắng gọn này Đây cái thằng này này đánh mấy lần rồi này <laughs> And now our tail the tape for this lightweight scrap. Lee Kelly. Two years apart these two fighters. Ông ấy thấp hơn mình mẹ mèm. Một feet luôn này. Rick của mình cũng tốt hơn. Ready. Well, Joe, you can even sense the history chơi bẩn đấy. Good Máy mày đối với tao bạn all right, here we go with round one. His knockout streak really has been the stuff of legend, knocking out contenders left and right. He's won his last three, all of them by flush knockout. Shades of Vitor Ui, đau chứ bạn. back in 2013. We'll see if he can keep it going here tonight. And he connects there. All right, so first round is underway. You know when it comes to his strategy, a lot of it is rooted in his kicking game, has massive power, whether he's attacking the head, the legs, or the body. So let's see how early he can find his range with those kicks here tonight. Oh, nice. Oh. À, né được các bạn. Just missing on the uppercut there. Looking to avoid Ooh, he die? He che he's checking every single one of those. Back to the left hand now, unable to connect. Punch is blocked. Nice jab. And both fighters exchange in the pocket. He's doing a great job blocking these shots. Ooh. Oh, ah, that's enough. is good. Man, Joe, he continues to leave that head open. His opponent's got to be Ooh, gì đấy? at this point in time. That jab has been there all night. Nào, dồn. off the center line. Inside leg kick, and he counters with a left hand. À, thằng này. Timely defense there. Huge block for him. À. Oh, slipped that left hand well, Joe. Chó này. And lands a good shot. À, né kinh, thằng này né kinh nhá Danh con mới học chiều đây đâu ấy Slightly deflected. Good Chó này. Excellent defense here. Really good job blocking all those shots coming at his head. À thằng này. That landed. <laughs> Under a minute now to go in the opening round. official decision is in here is Yeah. Nào tiếp theo đây. Gặp lại thằng người Trung Quốc. Sedon comic Ủa số stamina mình trâu nhỉ, 93 cả. Ui, Noah Jensen này. Là kinh King kinh quá nhỉ. Roy Montez đều đánh thằng này, đánh mấy thằng dễ dễ thôi đánh thủ tục thôi xử xử xử xử xử nhanh đấy. làm gỏi thằng này à không thèm đấm tay mình luôn à All right, ready to go here for round <laughs> one. this is a devastating knockout force of the my, my, my. order. Look at the highlight reel, starting to compete with some of the best we've ever seen in the ah. UFC. The majority of his recent wins have come by knockout, and that's why he's on the cusp of contention. in his highest profile spot to date, he will try to register another KO and get on the mic. Eh? Call out his shot. Oh, how good is that jab? All right, so here we go with round one, and it doesn't figure to take him long to start to establish his kick. <laughs> Huge elbow there, Joe. That's it. It's over. That is wow. it. What a knockout. Trò chơi kết thúc. Trận đấu diễn ra trong bao nhiêu giây hả các bạn này? <laughs> Không kịp đếm luôn. Chồng này, chỉ một đá duy nhất một đòn duy nhất <laughs> Mấy đấy là tao còn bị chấn thương chân đấy nhá chồng này trận đấu kết thúc nhạt nhẽo không đấm trượt này Let's see that again. All right, let's get it inside to Bruce Buffer. He has the official decision. Nice. Bây giờ mình đấm mạnh lắm luôn đấy. Chỉ cần đấm chuẩn nữa thôi là thắng. Đúng rồi, còn trận nữa nào. Uh, một trận nữa nha. ai đi nhẹ ua Justin Gaete 19 tháng 2 thua Ui, bài Ô lại Sheldon McCormick này Nock Jansen này Ô thằng Nock Jansen thằng lõm này Đánh Nock Jansen thử mà Tầm này đánh Nock Jansen đây Nock Jansen này. Nào Ui, thằng này đầu tóc Khá bảnh à À, tôi được bạn Ủa, nguy hiểm quá nhở Đấy, chiêu mới Bị nguy hiểm quá À, thằng này thích né lắm nhá, thằng này thích né lắm Thằng này rất thích né luôn Lands a big right hand early. Oh, very nice. Uh-uh. oh, he missed that kick. Big punches. Oh, straight right. Ooh. Just misses with that one. Mũi đấm đau đấy. Blocks the shot. Well, he left his head open there, Joe, and he got cracked with that jab. He was almost moving into it. So let's see if he can switch up the footwork here, Joe, and make the requisite adjustments. Ui, có giáp chuẩn chưa? Hay à? Thằng này đánh cẩn thận quá oh, à? Nhồn Nhồn Đau đấy oh, Úi giời ơi, con chó này À, ông này cũng kỹ, kỹ năng tốt phết đấy Yon. Yon. He's got him hurt here. That's a big hook. Oh, he might be out. <laughs> Vicious combinations. Right. Ủa, cái gì né kìa, hay Oh. Big kick to the head. Now they're both throwing with power. 90 seconds to go now. Nice. Snaps off the jab effectively there. Try to establish that ông này. Jab. Ông này không biết đánh nhau rồi, ông này không biết đánh nhau rồi. <laughs> ông này chỉ được cái dạ dồ thôi. Oh, nice job to block the kick. Vào đây con. Vào đây. Leg kick Ouch. now, Joe. Hi. Oh, clipped him with the jab. Punches blocked. Áo ui, À, bắt đầu phản công đấy. Chó này. 30 seconds now to go in round one. Nice outside leg kick there. Oh, double đá dưới nhỉ? Clean jab. Good exchanges from both fighters. Very nice timing with these shots here. nguy hiểm đấy con chó ạ <laughs> nhưng mà bố mày đấm được mày nhiều hơn nhá úi giời ơi một đá vào đầu Ui, quá nhanh của đối phương phản xạ chủ đến đau hai cả này đấy He's definitely going to want to start this round off fast to try to pick up where he left off. His opponent was in Ow. big trouble at the end of that round. Hit him with the jab. He landed a couple good shots here. Slips to Ow. avoid that left. Oh, another stiff jab here. That's about as good as it gets with that weapon. I mean the hand speed just absurd. À. À. Né được nhá, tí chết. Ui, móc tao à. Trying to establish that jab once again. À. <laughs> cái gì? Ông định diễn với tôi à? À, không nha. Ôi đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Cậu định diễn với mình ạ Cậu định cậu định dùng chiêu capoeira Cậu diễn mình ăn một đấm vào mồm không nó nhiều Nào ờ. À Well, he's really starting to land a high number of strikes here in the second round. No denying that he has taken the message from his corner and picked up the pace here in round two. Oh! Lừa mày đấy con ạ, à. bố mày đấm lừa thôi landed some excellent shots in this fight tonight, but more often than not, it has been one and done. So the emphasis now moving forward, combinations. Throw your punches and punches and really try to force the issue. Ủa, tí quả đấy mà trúng nó mẹ hoảng đấy các bạn. Oh, Đây này. Con gà, chết mẹ đi. Oh, con gà. Oh. Bố mày bắt mày bài luôn. Trời ơi. Đá tao lại. Đấm nó mất người luôn. Úi giời mẹ kết quả knock ao này Đánh trên cơ là như vậy <laughs> Đấm cho mất người luôn Easy Trông cái mặt kìa Trời, trong màn anh chỉ có một vết bầm nhỏ <laughs> Ok Đôi giày trận đấu quan trọng nhất đây rồi mà quần trắng nó phong thủy này thằng này nguy hiểm đấy thằng này nó thích dùng chân lắm nó có chiêu mẹ mày đá đá gọi là chiêu gì nhỉ biết mình không biết chiêu gọi là gì nhưng mà nhìn nguy hiểm ấy chưa? đá như kiểu của taekwondo ấy ôi nó có đánh được ông này không đánh chắc chắn không dễ dàng To become a legend in the UFC, a fighter needs someone to push him to be great. McGregor had Diaz. Jones had Cormier. Whoa. And Silva had Sonnen. Each series didn't just pit the best against the best, but it matched up rivals that had personal scores. now why? And when the octagon door shut, the bad blood reached a boiling point. về bạn Thằng này top 15 đây À thằng này top 15 này Mình chưa còn chưa có rank No rank Đây trận đánh tầm giành rank top 15 đây Ok thằng bộ đỏ này trông nguy hiểm vãi So much MMA history has been made inside this venue from Pride to the UFC and we are underway. Ông ấy trông nhìn đã thấy. Saitama Super Arena in Saitama, Japan. Ông anh nhìn trông đã thấy nguy hiểm rồi. Ôi đấy, này có chiêu này này. Nguy hiểm vãi. Này nguy hiểm vãi đi. Đánh bất ngờ lắm ấy. All right, first round is underway. We'll see how long it takes for him to find a home for these patented, powerful overhand punches. Always a big weapon of his on fight night. We'll see how soon he can get it going. Tonight. I would. Wow. I'm real, man. Ooh, nice inside leg kick. And both guys really throwing with authority. Ui, con chó này nguy hiểm thật sự luôn đấy. Nhờn. Now they're both throwing with power. Alright? Hard straight punch. Oh, that's a big block, Joe. Thằng nguy hiểm lắm. Yeah. Midway through round one. Oh, nice uppercut. Well, that's not what you're looking for defensively. He moved right into that hook, and his opponent wisely wow. to the body there. He has been increasingly more susceptible to that. Oh, di chuyển tốt thế See if that one gets his attention. Cái mã này Mày đánh cái mày tốn thể lực đấy con ạ Ui, né. À, chả biết là set the trap rồi nhưng mà khó lắm. Mẹ thằng này. Ui thằng này nguy hiểm vãi lịt. Hit him with the jab. Nice leg kick. Good overhand. Nice jab à. follows up with a nice right hand. Ui nó đá chân mình nhiều quá. Punch coming, it's blocked. Có khó đỡ chân đấy. There he swung with a haymaker. Ui. Nice jab okay. by Jackson. May mà quả đấy nhẹ đấy nhá, không thì mình cũng hoảng quả đấy đấy. Bị nó counter. Trying to establish that jab once again. Mẹ thằng nguy hiểm thế nhỉ? nó giữ khoảng cách tốt kinh khủng luôn đấy di chuyển tốt vãi So we crossed the 30 second mark in our opening round. Nice left to the body. Oh man, that cut is getting worse. Absolutely nasty. rồi tấn công. That one hurt. Throwing Đánh này nguy hiểm vãi lúa luôn ạ. À. Thằng này mình cảm giác nó di chuyển kinh nếu chịu được. đánh thằng này mình giữ thể lực không không đánh láo được mình vẫn đầy thể lực kìa <laughs> ok nhầm nút à ui Well, Crossbreed MMA continues to get wrestlers into the octagon, and this guy might be the best of the bunch, and they feel like he will look like a completely different fighter than his previous UFC appearance. He trained well, he trained smart, and if the open workout shows indication, this fighter is in the shape of his life. We'll see if he gets the desired result here tonight. Big shots being landed on both sides here. Beautiful kick to the body there. No. He just left himself wide open for that strike. Very vulnerable by leaning in, keeping the guard high to allow for an opening down low. Cool now, right? He's fainting with the punch. He missed with that jab attempt there. Nice jab. Ủ tím trúng mồm nó. Well, some have gotten through, Joe. This shot is blocked. Ah, nice ah. front kick there. Thằng này nguy hiểm nhá. Đi ra. Ông này, ông thấy thích diễn đúng không? Back to the left hand now, but unable to connect, Joe. Pretty good jab there by Jacase. Ủi, né tốt thế. Well, he was a little bit lackluster in round one. You can't say the same here in this second round. He is... Wow! He's in a lot of trouble. À, oh, nhồn. Được phát stun rồi đấy. Ủa, thằng này, thằng chó này. How about that shin? Vale <laughs> con Well, he has landed some good shots tonight, Joe, but as yet he has been unable to string together any solid combinations. What đấy. To keep his opponent in this fight. So let's see if he can change up the tempo a little bit with his strikes and try to put together a combination that is more damaging to his opponent. nhanh uh, Look at that, he's timing that jab. Starting to do some really significant damage to the body here. Another strike lands there. Under a minute to go. Nice defense there. Huge block. And lands a good shot. Looking for the left hook. Nice body kick there flips that left hand. Try to establish that jab. 15 seconds. Man, that cut is so bad, you wonder if at some point what? that is going to start to affect his breathing. And that's the end of round number two. đánh mình round 3 mất. Rồi. Mình vẫn đang ơ hết. bởi vì mình trai kia hết đó à con chó này chơi bẩn này in that last round is to want to start this round off and move and avoid damage. Ủa, nó chơi bẩn mình anh, cáu đéo chịu được tonight. Well, the most significant stat in this fight, and you can see it right there in plain sight, bottom of your screen, the body strikes. His opponent has absolutely no answer. He hasn't lowered his guard with the elbow whatsoever, and I'm not sure how many strikes to the body he can take before he ends up crippling here. We'll see. Absolutely. Oh, another strike to the body. Not a lot of real estate there, but he found it. Ah, Ow! Whenever you fighter's legs stiffen up like that, Now! And busy as he looks to improve position here. Three minutes to go in round three. Oh, he got tagged with a right hand there. Thằng Rappo khỏe quá mình không chơi được Chịu rồi, chịu rồi, chịu rồi <laughs> Thua Thằng đánh kinh quá Không ăn được nó Chịu chịu chịu chịu chịu chịu chịu chịu Thằng đánh kinh quá thằng này nó đánh cái kiểu nó cứ thích dùng check chân nhỉ cái new phát này giờ mày tụt mẹ vào ui sáu sáu ba phần trăm phải lìn thế mà rồi nó grapple mình mình không không gì fan nổi luôn nhỉ ờ cay thật đấy rồi đánh hơi láo Được <laughs> rồi chắc sẽ phải đánh phải hai trận thủ tục nữa xong sẽ mà gặp lại thằng này ok mình sẽ tua nhanh đến lại đấy luôn All right, ready to go for round one. As many of you know... Oh! Một hit duy nhất. thôi. Nhanh quá. Chỉ đéo mất tí máu. <laughs> Chiều này dính thì đúng chết thật. All right, coming up. And now our... Toán cẩn thận nhá. à, nó chưa bẩn không? Ngúp nữa không? Here we go. So the rivalry mm. continues right here, right now, as round one gets underway here, Joe, and it's always interesting to see which fighter can bottle the emotions and try to get off to a good start when there is legitimate bad blood, tension in the building, in the octagon. Amazing rivalry rematch. Let's see how it plays out here early. Oh, big right hand. Big left. Again, back to the jab just out Uñon. À, không vào à? Nice inside leg kick. Looking to avoid the left hand. Này. Oh, good left hand. Well, he's always on the counter attack, but a nice leg kick there by Jacation. Big punch. Couple of chins here. Này nguy hiểm quá nhỉ. That landed. quay quay cái đéo gì tự nhiên đổi skin ra rồi cứ quay quay trying to establish that jab once again that one hurt punch is blocked well that's not what you're looking for defensively he moved what looked like he did cái gì đấy nào cái gì đây có địt mẹ nguy hiểm thế nhở Ôi thằng này nguy hiểm vãi lìn luôn đấy establish that jab. Nó không thèm lao mình luôn này, thằng này đánh nguy hiểm vãi luôn đấy. Good defense there. Just misses with the jab there. Oh, Jacasey gets caught with that punch. He's treading water now. Got to find a way to move those feet. He got tagged there. Ooh, blocks the shot. Nice shot. And he lands it to the leg. He hit him with the hook. Push kick there to the body. What? Under a minute now to go round one. Trying to go to the body here. Unable to find the top. Oh! Comeback, comeback, comeback. So under 30 seconds to go in what has been a pretty entertaining and active first round. What? Hard look. Oh, wait. Ủa, bị mẹ cái hiệp 1 này căng thẳng quá Lin ạ Không bao giờ nhá Mẹ à, nhà mày chạy đến đầu đấy toàn dính năm to chết tao phải đánh mày Both guys hurt on multiple occasions. If they continue it this way in this round, someone's going get knocked out. How about that shin? Well, the coaches at Dutch Strike Team really have never been more excited about a prospect than they are for this guy. And I think the open workout show is very telling, not just the hand speed, but the footwork, the movement, on a completely different level than it was six or eight months ago. So as he makes the walk here tonight, and as he competes here in the octagon, I think a lot of people think we are going to see this striker, but version 2.0. Oh, he found the target there. That'll work. Both men landing in that exchange. Ủa, né tốt thế nhỉ? Oh, Jacasey gets caught with that punch. What? Not the easiest guy in the world to hit, but he got caught there. Hit him with a jab. Oh. Straight right hand, no good. Nice left, left kick to the body. Trying to double up on that jab. Oh, effective use of the jab here, Joe. Missed that shot. He blocks the punch. Good right hook. We have crossed the midpoint oh, of this. Whitney. Yum. This could be it right here. Another shot. He's in trouble. Oh, big yum, yum. tough there. Vicious combination. That one appeared to stun him. Oh, he might be out. Ủa bây giờ thằng nào dính phát cũng nước vào luôn đấy. Rồi mình ấn nhầm ạ. And he's looking for that left. Oh, lands the double jab. Those are going to start to take their effect. Oh, huge right hand. Can he hang on? He's in a lot of trouble. Oh. Ui, Mới có hiệp 2 anh em Nào Thôi thôi thôi thôi Đứng lên nha Đứng lên Vãi lìn còn hiệp 3 này Ui Chó này Mình có một cái knockdown Mình đấm nó đấm, đấm nó rục xuống sàn nó Nó chỉ stun mình thôi Đúng vâng, không? Mình còn mình knockdown luôn cơ À Jacasey gets caught with that punch. Don't be afraid to get that head off the center line. Punches in bunches, and he hasn't không đá, không đá nha, đấm rồi, đấm rồi. Slowing down here tonight. I'm not sure how much more his opponent can take. Mình nhiều hơn thể lực nó này. Throws a big right hand, but doesn't find its home. Throwing it to the body there. total strikes. Wait. Attempts a big hook to the head, but misses. He's doing a great job blocking these shots. Oh, he lands another strike to the body here, really starting to connect on a lot of strikes to the midsection here in the latter stages of this fight. Oh, nice. Well, some have gotten through, Joe. This shot is blocked. He is in trouble. This fight is dangerously close to being stopped. Ooh. Well, without much resistance, he continues to find a home for that jab, much like he did in the previous round. Keeps going back to that. Oh! Whoa! <laughs> Trời ơi, combo đẹp chưa các bạn ơi Bắn nó phải như thế Lép Lép như Sally luôn Ui quả quả, quả Ui rồi Ui rồi quả Quả cân liễu chất lượng Thằng Hiếu chư đâu Thằng Hiếu chư gái bẩn bố mày không biết combo đâu Ui, ừ, Ôi quả combo này right on the button, and the fight is over. And here we see it again. Rồi dê, ui sồi. Kết thúc trận đấu không thể đẹp hơn. Một quả Superman băng thẳng vào mồm đối phương. Ôi, trận này, trận này, trận này anh em trao đổi chiêu thức căng thẳng hết. Ôi, đánh như thế một là đánh các bạn ơi. Trả thù ngọt ngào. Ui, tung một quả sướng đéo chịu được Đánh đẹp mắt luôn Thế nha uh. Ui ok hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi Ui đánh trận đấu Thế mọi đánh Đấy, Các bạn thấy like À không nếu bạn thấy hay thì hãy like và subscribe video cho mình nhé Ui đánh đau giờ mờ hết cả mắt rồi thế nhá tạm biệt